bắt đầu nó cũ quần từ từ nó bỏ từ từ từ từ cái áo tới tới thằng đại cái thằng đại nó ê chạy ra nói gì <laughs> chạy qua đây chạy chạy qua đây đổi đổi nên thằng đại nó không biết gì nó binh sẵn nhỏ vậy là bậy rồi bồ để mình can cho về đi anh em không à, nó mê thằng minh mà nó minh không lấy nó nữa nó gài cho cháu nhỏ nó giết mình bỏ đền bà nó độc đáo con thấy không tìm nay tôi cho cho mày coi y pha nho độ mà thoát y trăm phần trăm <laughs> à thằng đại nó nói vậy à, lần đầu tiên mà à, đại nam với chú hai anh em chạy xe lên vui lắm thì à, cái bàn đây có cái bàn còn vậy cái chú ngồi đây nó ngồi đây ở đây là thằng sủ à chú nhớ thằng sủ mình cũng muối thế thì con nhỏ này nó xô đây nè bắt đầu nó cũ quần từ từ nó bỏ từ từ từ từ cái áo tới tới đại cái đại nó ê chạy ra nói hỏi vậy chạy qua đây <laughs> chạy chạy qua đây đổi đầu ý cái đại nó chạy qua đây chú rồi đổi nó qua đây thằng mẹ nó nó cầm tiền nó làm làm gì cái nhỏ là lắc lắc tới thằng nó đưa nó chụp cái húng tụi nhỏ né thì nó né đại té qua kia đội lấy tướng vì nó ngồi trên cao nó bay nó chụp tụ mình nó né không cái đại bay qua cái quầy quầy thằng đại nó chạy nó kêu cậu sao là ông chủ ở nhà ông tài bán á rồi nói với nhỏ này đi nay đi chơi tôi bao nhiêu tiền cũng được không nhưng mà à, nó nói với ông tài bán vậy nó còn sao vậy ừ. thì đúng thiệt chút xíu nói với ông công viên ra thằng công viên ra đi chơi không tiền cho là con biết lần đầu tiên cái chỗ đó là không ai vô nếu mà nhân vật mà không có tiền không vô ở chỗ đó là nhất dạ để vô rồi hầu cung nhất dạ đi vô vô đó con làm vô một đêm mà con muốn làm vô một đêm là con phải đủ tiền cả bao à, à vua gì cũng được hết không ông nào dám làm vua tần thủy hoàng tại tần thủy hoàng trong cung nữ nào trả tiền mà tới ông nào được vui lắm ở đó toàn là nhân vật tôi tiên vào không à xe thằng đại vừa vô nè ở tia đèn ở trên đó có thằng bạo đứng dưới này rồi cái tay nó bằng bắp đuôi mình nó nóng nó dở lên nó dục cái một <laughs> à, được tại nên là nó mặc áo thun nó giờ nó làm sao cái đèn lên báo báo cái là cái cửa tự động mở là xe thằng đại vô bà chủ ra ơi cậu ơi à là con biết bóng đèn hút à, từ từ phòng 1 cho tới phòng 3 à, lần đầu tiên tụi đại nó xô chú vô trời đất ơi hai con sẩm Ê, là thầu cung à trời ơi quá trời đồ ăn quá trời trái cây nhưng mà đại nó chơi người ta trả tiền đó thằng cô ừ, lần đầu tiên nó kêu trong đời chú đầu tiên làm vua hả làm vua mà mình không dám làm vua mấy ông kia làm vua đủ mình làm hậu cận này chơi ừ. nhưng mà có mấy cung nữ rồi có thoát y không có thoát y hết nó không có thoát ừ, hết nhưng mà nó mặc sẽ clip chứ không à, con nằm bụng nó à. rồi nó làm thuốc con hút à. một con là lấy trái cây đút vô miệng rồi con muốn làm gì làm Đúng, ừ. là nghe nhạc vậy thôi à, à. vui ở đó chơi còn đại con con kia nó ở phòng nào mình không biết mà lại nó ưu tiên nó ông vua mà lúc đó là là cứ nhắc tới đại ca thi là ai cũng sợ hết ừ. nhưng mà nó rất là dễ thương chứ không phải như người ta kể nhưng mà nó có cái máu tức là không chạy con có sách dao sách gì nó cũng không có chạy đó mà con sách dao là nó phải tới à nó có máu nó mới chịu đi cái tánh của nó là vậy đừng để nó ôm nó không biết cái gì hết đó nhưng mà con kém nó kém cho chết rồi chứ nó chụp được là đời cho con tàn á nó siết lên nó dở lên nó dục nó mạnh lắm được rồi để chú đó không phải không phải đâu còn minh còn muối thì sao chú còn minh thì nó lấy em nuôi chú cái hồi đó chú có đứa em gái em nuôi chú đi đâu rồi nó ở xóm chú đi đâu chú dẫn nó đi chơi nó dễ thương nó rất là đẹp Ê, sau này á, thằng Minh khoái nó quá Chú mới thấy vậy chú nói thôi đụng mà lấy thằng Minh đi Chứ giờ tao đi lân tao tao dẫn mày theo rồi cũng tội nghiệp Rồi lấy thằng Minh nó ờ, lấy thằng Minh nó đẻ nó hai đứa con á Giờ còn cánh á Cái ông cậu á dạ. Ờ nó em ở xóm Thằng Minh nó rất là dễ thương Nó cũng dễ thương Nó cũng mạnh Đụng nó nó lắm à ừ có một lần nói với thằng đại thì chú phải can thằng đại không có chuyện của thằng đại thằng đại nó nghe lời số nhỏ thì chú can hai anh em về quê mà anh em làm sao mâu thuẫn ta thì hồi đó nó có một cái này người ta phải biết cái hồi ở đời tụi chú thức nhau ở cầu búa vui lắm tối đủ, đủ dân vật hết chú sống nhỏ bất cứ thằng nào cầu búa mà còn biết thức sáng đêm bắp cải chạy ầm ầm tháng đêm thì nó có con sinh nó mê đồng minh lắm nhưng đồng minh thì không thể lấy nó được đồng minh nói động về kêu tao cậu kêu má bằng chị nhiều con sinh này nó mê đồng minh nó chết đi chết đứng nên thằng minh không có lấy nó nó tức cái cốt chuyện chú biết nó mới lấy nó cặp qua sao nhỏ sao nhỏ cặp chân mà chú nói đá đâu <laughs> như ngựa đó à, à cặp chân sao nhỏ đó cái cặp và sao nhỏ chỉ có sao nhỏ mới giết được mình thôi thì thằng sao nhỏ với thằng đại á, cũng như chú vậy là chí thân thằng đại nó không biết gì hết chú đi xích lô chú ờ, xuống cầu muối thì gặp thằng đại nó ngồi quán cà phê ờ, năm thông lợi thì thằng đại nó kêu chú thằng đại nó thấy nhưng mà thằng minh nó thấy trước nó ngồi đó đó nó ngồi quán cơm năm nó ngó lên thì nó kêu chạy ra thì hiện tại nó kêu chú dạy dương xuống đây tôi cho nói tụi mình thì nó nhưng mà nó xuống đây cái hả rồi nói chuyện thì chú thấy anh em mà chú đâu biết cái chuyện gì chú nhảy xuống thì thằng đại nó hỏi chú bây giờ tôi hỏi bộ nha giữa tôi với mình cầu muối đậu bộ bên nào tôi đủ sao kỳ á bên nào tôi với thằng đại thì tụi hai anh em mình từ hồi nhỏ còn thằng minh thì nó lấy em gái tôi trời ơi đủ ở bên nào bây giờ sao vậy nó nói vậy đi đi đủ mẹ tôi chờ 15 phút nữa tụi tôi kéo xuống đụng mẹ tàn sát cầu muối nó nói vậy mà chú quảng hồn ý chú nói thôi đụng ngồi đi tôi chạy qua xuống mình thằng Minh nó cũng nói đụng mà tao chờ lại nó kéo xuống bữa nay tao bầm nó tại nó để hai bó dao à tụi mày chú thấy không được rồi hai thằng này mà đụng nhau có chết đúng không hiểu không cái chú bỏ xe chú chạy chú kêu xe ôm đồ phải chở chú lên quận 5 vì ở đó có anh nuôi à, Trung Tá Hiền quận trưởng hồi đó anh là thiếu quân chiến bây giờ ông làm quận trưởng đội quận 5 chạy lên gặp lính gác chú nói đồ anh vô nói với Trung Tá Hiền nói tôi chạy già em ổng lên thăm ổng có chuyện gấp cái chạy vô ổng kêu vô cái gì à để chú ba kể tụi bây giờ đại với nguyên cầu của hai bên nó chờ tụi tí xíu nữa tụi nó giết nhau anh làm sao cứu ông là ông quảng hồn ông nhảy lên xe nói ông thương lên xe chạy ngang rồi qua đạp hát vô gặp thành được nữa lên xe anh không nói tiếng nào chạy lên tới gặp, gặp đại cái biểu lên xe cái thằng đại nhảy lên xe chạy tới nguyên cầu của anh biểu lên hai thằng ngồi hai bên anh không nói tiếng nào anh chạy lại ngoài nhà đồng cánh ông kêu là hai lên đây đụng mẹ tụi bay hai điên à Tụi bay điên à Anh em mà làm gì vậy Đúng không Đây chúng nó phân trần Chú nói cốt chuyện này tôi biết Dòm là tôi biết Đụng là tôi biết lý do rồi Thằng Đại không biết gì cái chuyện này hết Có phải không Thằng Đại Bình cháu nhỏ Tụng là vậy rồi Bởi tại sao bồ hỏi tôi bên nào Tôi không bên nào hết Con sinh thì nó mê thằng Minh Như điếu đổ thức đêm tức ngày thằng minh thì kêu con sinh bằng cháu tại vì thằng minh nó, nó kêu má con sinh này à, bằng chị thì có phải con con con nó nói ngay mặt chú mà mày kêu tao bằng cậu không thể lấy mày được nên con sinh này nó tức ụ lấy không được thằng minh thì nó lấy sáu nhỏ chỉ có sáu nhỏ giết mình thôi tập chân sáu nhỏ đủ đá như ngựa nên thằng đại nó không biết cho nó binh sổ nhỏ vậy là bậy rồi bồ để mình can cho về đi anh em không con sinh này nó mê mình minh chứ không phải dính líu gì đâu đừng có làm vậy đó là anh hiền anh biết anh mới nói ờ, với ờ, thành được anh mới nói thôi tụi mày có nghe cà dương nói gì không bỏ đi anh em không à, à anh chửi cho một cặp nhưng mà không có đem cháu nhỏ lên chỉ có thằng đại với mình cùng mũi thôi với chú thôi chú kể cho nghe như vậy nên đại nó nghe phải đúng không đại đừng nghe vậy Vinh anh em là tin cái chuyện phải thôi Còn này đụng với chuyện tình ái Con sinh này nó mê thằng Vinh đủ thức ngày thức đêm Có tôi tôi biết chứ Tôi thức sáng đêm cầu muối mà Còn Minh nó lấy em gái tôi Đồng em nuôi tôi Nó lấy thằng Loan đẻ thằng Khánh đó Tâm chết thằng còn thằng đó Không thấy được Đó là bắt đầu thằng Đại nó mới nghe vậy Rồi nó nghe anh Hiền nói vậy với lại anh thành được nói vậy ra quê mới về mới đủ công binh thằng sáu nhỏ mới quê chú mới nói chửi sáu nhỏ đủ mày tầm bậy của sáu nhỏ đừng có nghe lời vậy tại con sinh này nó mê thằng minh như vậy thì sau cái trận đó là là hai bên không có đánh nhau bắt không, tay với nhau không nhờ chú can chú nói rõ ràng yeah. Dạ. cái cốt kiện nó như vậy đâu có chuyện gì mà phải đủ giết nhau hiểu không thằng đại thì nó không biết ước giáp nó tin mình thằng sáu nhỏ còn thằng cháu nhỏ nó cũng không biết gì hết nó bị con xin suối nhưng mà suối là một cái chuyện nó mê thằng người ta nó mê thằng minh mà nó minh không lấy nó nó nó gài cho cháu nhỏ nó giết minh bởi đền bà nó độc đáo con thấy không chú mới nói chuyện với trung tá hiền với thành được hai ông anh anh được anh mới ờ, ờ, anh hiền anh mới chửi ờ, anh nói đủ tầm bậy tầm mà chứ ban đầu đại nó cũng binh sao nhỏ mà nó hỏi chú binh nào tôi binh nào được anh em không cốt chuyện này tao biết tao thức sáng đêm ở đây mà mà thằng minh nói ngay mặt tao luôn thằng minh nói đụng nó không thể lấy mày được mày phải kêu tao một cậu tôi kêu má là bằng chị thằng minh nó mạnh lắm chứ bộ đâu phải nó, nó chạy đâu đúng là nó quất á